mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó Tôi cũng nghe người ta khuyên vậy đó Nhưng mọi người biết làm sao không? Nó mang tính là lời khuyên rồi á Thì tôi có cảm giác là mọi người thường sẽ không sẵn sàng Không có xu hướng làm theo như vậy Nên người ta mới ra sức khuyên ngăn Và ta sẵn sàng cười với tất cả mọi người mà chúng ta gặp Nhưng ta chỉ để dành nước mắt cho những người mà ta thật sự yêu thương mà thôi và mọi người nghĩ sao về hình tượng người con trai khóc từ bé rồi những cậu con trai được giáo huấn rằng con là con trai con phải mạnh mẽ con không có được khóc cái rồi lớn lên dù là vô tình hay là cố ý những cái lời nói đó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cậu con trai tới khi lớn lên rồi á đủ nhận thức rồi thì nên bổ sung thêm với sau một vế mà hầu như không ai gửi gắm đối với những cậu con trai đó là con cũng có quyền mềm yếu cũng có thể khóc khi bị tổn thương thật ai lại muốn mình là người con trai yếu đuối mít ước chứ phải không nó thường nắng đồng nước mắt với sự yếu đuối nhưng không phải vì vậy mà mặc định con trai phải luôn mạnh mẽ sẽ không có quyền khóc ai dám đứng trước mặt tôi mà nói con trai thì không có được quyền khóc không ừ thì tôi cũng không có làm gì mấy bạn mà nói câu như vậy đâu tôi không phải là kiểu người bạo lực như vậy mà người coi clip tôi thì cũng hiểu mà nhưng mà nếu trong đời á bạn gặp người con trai sẽ tới trước mặt bạn bật khóc Thì bạn cũng đừng khinh rẻ anh ta nha Một người con trai nói với bạn Anh ta đang bị tổn thương Bạn đừng nói anh ta yếu đuối nha Bạn có hiểu là Con trai cũng có thể bị tổn thương Không phải ai Người con trai cũng phơi bày bộ mặt yếu đuối của mình ra đâu Đối với những người đặc biệt Những người mà anh ta tin tưởng Và muốn dựa vào Thì anh ta mới buông bỏ hình tượng thường ngày Mà anh ta xây dựng chạy tới ù khóc như một đứa trẻ trước mặt bạn mà thôi và theo ký kỳ cục tôi á thì cái mạnh mẽ không phải là che giấu cảm xúc của mình cái mạnh mẽ chính là bộc bạch nhưng kiểm soát mong rằng bạn đủ kiên nhẫn đủ thấu hiểu nha và lâu rồi tôi có đọc một đoạn văn trên mạng rất là hay để tôi đọc cho các bạn cùng nghe nha có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết có người ôm bảo tố vào lòng cũng chẳng muốn mai hay chúng ta thường cười loại thứ nhất là trẻ con thích làm nụng nhưng thật ra trong thâm tâm lại ngưỡng mộ họ vô cùng bởi vì họ biết yêu thương chính bản thân mình họ có thể vô tư phơi bày hết những đau đớn những tổn thương của mình để rồi nhận về sự phủ về trân trọng của người khác còn chúng ta là loại người thứ hai hãy được khen là hiểu chuyện là trưởng thành ấy. Lúc đau đớn nhất lại chẳng biết làm sao để tự an ủi mình Cứ khóc đến mệt nhoài Cứ đau đến kiệt quệ Nhưng tất cả cũng chỉ biết khóc Biết đau trong bóng tối Không dám để ai biết Chẳng dám để ai hay Rồi cứ thế Người ta cứ tưởng mình mạnh mẽ Tưởng mình vô cảm với nỗi buồn Rồi cứ như thế Người ta cứ vô tư thản nhiên cứa thêm vào lòng mình Những nhát dao Sau hấm Đừng nghĩ người trưởng thành rồi Sẽ mạnh mẽ Vì con người